Nhân quả công bằng Có nợ thì phải trả Tưởng rằng lừa gạt được người khác Nhưng ngồi đâu lại phải bù đắp gấp 10 lần Gửi rượu ở nhà bằng hữu Câu chuyện xảy ra vào cuối thời nhà Minh và đầu thời nhà Thanh Cách kinh thành Bắc Kinh mấy chục dặm có một thôn làng tên là Ngõa Gia Điếm Ở trong thôn có một gia đình rất giàu có tên là Tiền Di Ngoại Cách nhà của họ hai dặm có một gia đình nông dân Người này họ Lý, mọi người hay gọi là Lý Lão Nhị. Bởi vì Lý Lão Nhị biết một chút về nghề làm ngói nên thường hay đến nhà của tiền viên ngoại để làm một số việc. Mỗi lần đến nhà của tiền viên ngoại làm việc thì Lý Lão Nhị được trả tiền công cũng không phải ít. Vì thường xuyên qua lại nên hai nhà cũng trở nên thân thiết với nhau. Tiền viên ngoại gọi Lý Lão Nhị là Lý Lão Đệ. Lý Lão Nhị gọi tiền viên ngoại là tiền đại ca. Một năm nọ, tiền viên ngoại muốn cùng cả gia đình đến phương Nam buôn bán Phải vài tháng sau mới trở về Tiền viên ngoại tìm đến Lý Lão nhị già nói Lý Lão đệ, chúng ta qua lại mấy lâu nay cũng rất tốt Huynh có chút việc muốn nhờ đệ Không biết đệ có đồng ý cho không Lý Lão nhị nói Tiền đại ca, Huynh có việc gì thì cứ nói Việc gì đệ có thể làm được thì nhất định sẽ dốc hết sức để làm Tiền viên ngoại nói Huynh có một chút rượu ngon Sợ khi đi xa sẽ bị gia nhân trong nhà uống trộn mất Muốn nhờ đệ bảo quản giúp Không biết ý đệ thế nào Do rượu mà lại không có rượu Lý lão nhị nói Chút chuyện nhỏ này Đệ còn tưởng là có việc đại sự gì Huynh cứ yên tâm mà đi Đợi đến khi huynh trở về Đệ sẽ giao nguyên si lại cho huynh Vậy là tiền viên ngoại đã cho người mang 30 giò rượu đến nhà của Lý Lão Nhị Lý Lão Nhị mang số rượu này để trong gian phòng phía Tây Dùng khóa để khóa kính cửa lại Thoáng chốc mà tiền viên ngoại đã đi được 2 tháng Nhưng không thấy có tin tức gì Một ngày nọ, Lý Lão Nhị tự nhiên lại nhớ đến mấy hũ rượu mà tiền viên ngoại gửi Liền mở cửa phòng ra xem thử một chút 30 giò rượu ngon đều dùng giấy tốt dán kín miệng lại Trên miệng bình có dán một tờ giấy đỏ Trên đó có viết một chữ rượu thật lớn Lý lão nhị cầm thử một bình rượu lên ngửi thử thì không thấy có mùi gì Trong đầu thầm nghĩ Bình rượu này tuy đóng kín nhưng ít ra cũng phải có chút mùi rượu chứ nhỉ Ông dùng hai tay lắc thử bình rượu thì cũng không nghe thấy tiếng gì Thấy kỳ lạ, Lý Lão Nhị mới nhất quyết mở một bình rượu ra để xem thử Nhưng khi vừa mở ra thì ông kinh ngạc Ở trong bình toàn là bạc trắng Ông liền mở tất cả các bình rượu ra xem xét Thì thấy tổng cộng có 3.000 lượng bạc Đây quả là tiền từ trên trời rơi xuống Động lòng tham, lừa người chiếm bạc Lý Lão Nhị động lòng tham Ông ta chắc hết óc suy nghĩ diệu kế để có thể lấy được số bạc này Cuối cùng ông nghĩ ra một chiêu thâm độc Ông ra phố mua một ít rượu ngon rồi đổ vào trong mấy giò rượu đó Sau đó lại đóng các giò rượu lại như cũ Còn ba ngàn lượng bạc kia thì ông đem chôn ở trong hầm trú ẩn của nhà mình Mấy tháng sau, tiền viên ngoại trở về Lý Lão Nhị liền đem 30 giò rượu trả lại cho tiền viên ngoại Chờ Lý Lão Nhị đi rồi Tiền viên ngoại mở hũ rượu ra xem thì thấy bạc trắng đã biến thành rượu trắng Tiền viên ngoại lập tức hiểu ra Tích có cả đời của mình đã bị Lý Lão Nhị lấy mất rồi Tiền viên ngoại muốn đi báo quan kiện Lý Lão Nhị Nhưng rồi lại nghĩ Lúc đầu nhờ ông ta giữ hộ rượu Bây giờ ông ấy trả lại thì đúng là rượu Thật không biết kiện cáo ra sao Tiền viên ngoại đành phải nén giận mà bỏ qua nhưng tức khí trong lòng thì không hết được nửa năm sau cũng bởi vì ưu sầu mà qua đời Lý Lão vì thấy tiền viên ngoại đã qua đời mà cũng không thấy ai tìm đến ông kiện tụng gì Vì vậy đã dùng bạc của tiền viên ngoại mua đất, xây nhà, lại lấy thêm mấy tiểu thiếp Cuộc sống nhộn nhịp vui tươi không sao kể hết Giấc mơ kỳ lạ, dự báo điềm dữ Không lâu sau, một tiểu thiếp của ông có thai và sắp sinh con Bởi vì vợ ông không thể sinh con nên lần này ông rất vui mừng Một ngày nọ, ông đột nhiên mơ thấy mình đang ở trong một phòng trà Cửa đột nhiên mở ra Từ bên ngoài có một người đi vào Ông nhìn kỹ một chút thì đó chính là tiền viên ngoại Tiền viên ngoại giác trên vai một bao tiền Cười nói với Lý Lão Nhị rằng Ta đến để đòi nợ đây Lúc này lý lão nhị đột nhiên tỉnh lại Mồ hôi lạnh toát cả người Ngay lúc đó Một nữ hầu đi vào nói rằng người kiếp kia đã sinh cho ông một đứa bé mập mạp khỏe mạnh vốn là chuyện vui Nhưng vì giấc mơ tối qua mà Lý Lão Nhĩ cảm thấy bất an Ông cứ nghĩ miết là liệu giấc mơ kia và con trai của ông có liên quan gì hay không Vì vậy ông vẫn luôn phòng bị với đứa bé này nhưng đứa con trai này lại vô cùng hiếu thuận Đến tuổi đi học, Lý Lão Nhị liền mời mấy thầy giáo về dạy cho cậu Đứa bé này học cũng rất khá, cái gì đã đọc rồi là sẽ nhớ mãi Các thầy giáo cũng thường khen cậu là kỳ tài, tương lai có thể ra làm quan Người con trai tài giỏi nhưng tiêu tốn rất nhiều tiền Một thời gian sau, Lý Lão Nhị cũng dần quên đi giấc mộng đòi nợ đó Đến năm 18 tuổi thì con trai của Lý Lão Nhị vào kinh đi thi Quả nhiên là cậu đã thi đậu và được làm quan thất phẩm Lý Lão Nhị treo lồng đèn đỏ, mở tiệc ăn mừng Bạn bè thân hữu đều đến chúc mừng Vào buổi trưa thì có một người nói rằng Tôi thấy Lý Huynh cũng không thiếu tiền Chi bằng dùng tiền mua một chức quan lớn hơn cho con trai Nếu Huynh đồng ý thì tôi có thể giới thiệu người Mọi người quanh đó đều nói đây là ý hay Lý lão nhị nghĩ Mình chỉ có duy nhất một đứa con trai này Làm quan thất phẩm thì cũng hơi phí Mua một chức quan lớn hơn cũng được Vì vậy Lý lão nhị đã chi tiền để mua chức quan lớn hơn cho con Mấy tháng sau Quả nhiên con trai của Lý lão nhị đã được đề bạt làm quan tứ phẩm Đây lại là một chuyện đáng mừng hơn nữa Lý Gia lại tổ chức ăn mừng linh đình Lúc này người tới xin làm mối cho con trai cũng nhiều Nhưng con trai lại chưa chịu đồng ý ai Mà nhất định đòi lấy một thiên kim tiểu thư Con một đại thần ở trong triều Vì vậy Lý Lão nhị phải bỏ ra rất nhiều tiền đưa lễ Mời người làm mai giới thiệu Đằng nhà gái cuối cùng cũng đồng ý Nhưng lại đòi lễ vật rất lớn Lý Lão nhị lại đành phải cắn răng mà chi tiền có nợ phải trả Ngày cưới đã định là ngày 5 tháng sau Một ngày nọ khi gần đến ngày cưới cho con trai Lý lão nhị cao hứng uống mấy ly rượu rồi đi ngủ Không ngờ giấc mơ 18 năm trước lại trở lại Tiền nhiên ngoại cười ha hả nói với Lý lão nhị rằng Nợ ngươi thiếu ta, ta đã đòi 18 năm qua Cuối cùng phải trở về thôi, còn kiếm được một chút lời nữa Nói xong liền vỗ tay vào cái túi tiền trên vai Quả nhiên khi tới thì túi tiền lép xẹp Nhưng bây giờ thì đã phình lên Tiền viên ngoại nói tiếp Nợ cũng đòi xong rồi Ta nên đi thôi Lý lão nhị đột nhiên tỉnh lại Lúc này có một người hầu hốt quảng chạy vào nói Lão gia không xong rồi Công tử bị bệnh rồi Phải nhanh đi xem ngay Lý lão nhị cuốn cuồng chạy nhanh đến phòng con trai thì thấy cậu đã chết rồi Lý lão nhì ngồi phịch xuống đất bất lực Ông đã hiểu ra mọi chuyện Tiền viên ngoại đã chuyển sinh thành con trai của ông để đòi nợ Nhân quả luân báo là có thật Ông hồi tưởng lại Từ khi con trai ra đời Phải mời thầy dạy Đi thi Mua chức quan Đính hôn con trai của ông ước chừng đã tiêu hết 30.000 lượng bạc Cho nên tiền viên ngoại trước khi đi mới nói là cũng kiếm được một ít lời từ đó, tiền tài của Lý Lão Nhị cũng dần cạn kiệt Ông cả ngày thất thểu ở trên đường như ăn xin Gặp ai ông cũng nói về việc lừa tiền hại người của mình Khuyên mọi người chớ có làm những việc thương thiên hại lý như vậy Bởi vì thiếu nợ thì nhất định sẽ phải hoàn trả Chỉ là mọi người đều cho rằng Lý Lão Nhị đã bị điên rồi Có nợ phải trả, đó là thiên lý Tham lam hại người thì rồi cũng sẽ phải bồi thường thậm chí là trả gấp nhiều lần. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Mắt thần như điện, có thể nhìn thấu từng niệm thiện ác của con người thế gian Một người tốt xấu ra sao còn phụ thuộc vào suy nghĩ bên trong của họ Việc xấu dù nhỏ, sổ diêm dương cũng không bỏ sót Thổ xưa ở vùng lưỡng hồ, chỉ Hồ Nam và Hồ Bắc, Trung Quốc có một học giả tấm lòng ngay thẳng Đúng lúc này, ở điện thứ bảy dưới âm phủ thiếu người Vì vậy Ngọc Hoàng Đại Đế bèn để cho người này ngồi vào chỗ bị thiếu đó Do đó cứ cách ít hôm người này lại xuống âm phủ xử lý công việc một lần Công việc chính của ông là kiểm tra sổ sách, không cần xử án Trong lúc tra sổ sách, ông thấy mỗi người vì nghiệp lực đã tạo khác nhau mà hình phạt hoặc phúc báo nhận được cũng khác nhau Mỗi khi ông thấy người ta phải nhận hình phạt núi đao rừng kiếm thì lập tức phái người tới ứng cứu Nhưng càng cứu thì hình phạt lại càng nặng hơn Hoàn toàn không có cách nào cứu được những người ấy Một hôm khi ông dở sổ ra xem thì thấy có tên vợ mình trong đó Tội trạng ghi bên dưới là đã lấy trộm một con gà của hàng xóm Tính luôn cả lông thì con gà nặng một cân 12 lạng Ông bèn gấp trang đó đánh dấu để sau này dễ tìm lại bồi thường sửa sai, tội trạng liền biến mất. Sau khi quay về Dương Giang, ông lập tức hỏi vợ có lấy trộn con gà của hàng xóm không. Ban đầu vợ ông còn chối, nhưng khi ông kể những chuyện đã thấy dưới âm phủ cho vợ biết thì bà ấy mới chịu nhận. Vợ ông nói, vì con gà hàng xóm ăn thóc bà với nên lỡ tay đập chết nó. Bà sợ hàng xóm trách mắng nên mới đem con gà đi chôn và cũng giấu luôn chuyện này. Hai vợ chồng liền đào con gà lên cân thử Thì thấy đúng là một cân 12 lạng Người vợ kinh hãi Bèn sang nhà hàng xóm bồi thường lại con gà theo giá ngoài chợ Đồng thời nhận lỗi sai của mình Vài ngày sau ông quay trở lại âm phủ Dở trang sổ đã đánh dấu lần trước ra xem Thì thấy tờ giấy vẫn y như cũ Nhưng dòng chữ ghi tội trạng của vợ ông thì đã biến mất Thần không nhìn hành động bề mặt chỉ nhìn nhân tâm Trước đây có một chàng thanh niên cần cù chịu khó Làm ăn lương thiện Cuối cùng tạo được một cơ nghiệp cho riêng mình Anh hết mực yêu thương vợ con Hiếu thuận với cha mẹ Nhìn vào thì có thể thấy đây là một gia đình rất hạnh phúc Tuy nhiên một ngày kia Khi anh mới ngoài 30 tuổi Không ốm không đau mà lại đột ngột qua đời Hắc Bạch Du Thường liền mang anh xuống địa ngục gặp Diêm Dương anh cho rằng khi còn trên dương thế mình sống một đời hành thiện tích đức Theo lý phải được lên thiên đàng Tại sao lại bị đầy xuống địa ngục thế này Thật là phi lý Mắt thần như điện Nhìn thấu mọi việc thế gian Diêm dương sau đó mới dở cuốn sổ nhân quả thiện ác ra Chàng thanh niên nghe xong thì rụng rời chân tay Quá ra từng ý từng niệm bất hảo của anh ta đều được ghi chép lại Trên bề mặt anh ta là một người con hiếu thảo, một người chồng mẫu mực Tuy nhiên đó chỉ là những gì ở bề ngoài Còn trong tâm anh ta thì đủ thứ toan tính xấu xa Tuy lại chưa có hành động cụ thể Nhưng chỉ cần như vậy thì đã tạo nghiệp rồi Người ta hay nói kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách Một người gặp phải hoàn cảnh bất hạnh nào đó Thì cũng là do họ đã tạo nghiệp trong kiếp này hoặc nhiều kiếp trước Mắt thần như điện